Ồ, mấy bạn thấy đằng sau lưng của mình có gì chưa? Trời ơi, anh em của mình đó bạn ơi, màu xanh đi hệt như mình luôn <laughs> Ok bạn ơi, thì xin giới thiệu với bạn Các bạn nhìn con nhân vật này các bạn cũng biết rồi Đây chính là con Husky mọi người ơi à, Nhưng mà cái này không phải là Husky thiệt đâu nha Mà đây chính là Hero Team đó mọi người ơi Chào cái coi Ủa ai là Sam vậy? Ai là Sam, ai là Mui, ai là Kai, à, ai là Si vậy? Đó nè, à, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, Bây giờ nè, bây giờ tất cả mọi người đứng thẳng Bây giờ đoán xong rồi à, ai ai ai đúng thì à, ngửa ngửa ngửa ngửa người đó phía trước đúng rồi okay. à, vậy hả tôi đoán nha bên này là sido nè ông mới ngửa người nè bên này sido đúng không rồi đúng rồi nè bên đây camui à, nhìn là biết rồi ca ca camui nè hồi nãy đúng rồi nè ở giữa thì chắc chắn là chỉ có thể là sammy thôi trời tôi cá chắc luôn đó, đúng, rồi, rồi. À, bên này thì uh, hơi khó nha để coi bên này là cái đó đúng không yeah, trời ơi hay quá trời ơi tôi đỉnh quá bạn tôi ghê luôn á ok bạn ơi và ngày hôm nay nè chào mừng các bạn đã đến với một video minecraft trốn tìm nữa của mình nha và lần này không phải là trốn tìm bình thường mà chúng ta sẽ cùng nhau đến với trốn tìm hất nha mọi người nha có nghĩa là sao như những video lần trước mà mình đã quay cho các bạn xem đó chính là con hất này sẽ là người đi tìm nha mọi người ok còn bây giờ thì à, mình nghĩ rằng các bạn cũng biết luật chơi cho nên mình sẽ không cần nói luật chơi đâu bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video liền luôn để cho đỡ mất thời gian của các bạn nha và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nào mà nhớ là subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy bên kênh youtube của tất cả thành viên của hero team siro kairon uh, kamui mèo simi uh, sammy uh, còn ai ta uh, Mr. Dịch, Kairon Trời lâu quá không quay với Hero Team Riết quên tên hết các bạn ơi Đó, để đăng ký hội mọi người Ôi, Cảm ơn, anh Chị đang bế anh Gì vậy? Gì vậy? Ơi. À. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào Let's go rồi tìm chỗ trốn đi nào mọi người ơi Tôi đã tìm được à, chỗ trốn rất là hay nè Đây đây đây mấy bạn ờ, coi mình nè Mình có chỗ này trốn hơi bị hay nữa bạn Ok bây giờ mình sẽ ngồi xuống Mui ơi quay mặt chỗ khác nha Không được quay lại đây nha Rồi người ta còn đang bận mãi bắt cua nè à. Rồi ok Kiếm được cái chữ trốn hơi bị hay luôn Mui không thể nào kiếm ra mình <laughs> Ok này quả là Mui sẽ không bao giờ kiếm được đâu Rồi ok à, mọi người à, trốn xong chưa nha Xong rồi nha Xong rồi anh kiếm được cái chỗ trốn hay lắm Cảm ơn kiếm được anh đâu Từ từ từ từ em em em em em trốn mà cái chân em ló ra ngoài không được không được em em em em núp vô lại núp vô lại rồi vậy của em của em tôi tôi tôi biết chỗ chỗ vô phong cần nè rồi ok rồi em núp xong rồi đó mui ơi Trời ơi, sao nhỏ vậy chị? Trời ơi. Đấy, chị biến nhỏ đây em, là lại rồi nè. Rồi, 5 phút của ca Camui bắt đầu. ca Camui đi kiếm đi Mui ơi. ui mình thấy Mui kìa bạn con thấy Mui kìa Ngon quá ăn được ta? Trời ơi chị ơi, đừng ăn đó chị ơi. Trời ơi đi kiếm đi. Ăn cái gì mà ăn chị chỉ có 5 phút thôi á, chị lo đi kiếm đi. Thế sao? Oh no Sammy Sammy của tôi à, à, Trời ơi Sam ơi chạy đi Sam ơi Chạy nhanh lên Kỹ năng em học được đi Trời ơi Mui không ôm em mà Mui đừng ôm em Em xin Xong rồi xong rồi xong rồi Đừng ôm em Đừng ôm em ê, ê, nhưng mà khoan đã tại sao tôi thấy ca mui chân dài mà ca mui uh, ờ, biến thành hất đi chân ca mui dài lên mà ca mui vẫn chạy chậm vậy ta cái gì kỳ vậy mình nấp ở cái chỗ mình không biết diễn biến ở trên kia như thế nào á rồi mình thấy cùng quá còn còn nửa tim gì không dù là sam ơi trời ơi bạn các bạn thấy không các bạn có thấy cái cảnh mà tôi mới vừa thấy không sammy bị camui đánh ở trước mặt mình luôn sợ quá là gì ta chết sammy ôi trước mặt phong sao ôi trời ơi tôi lỡ tôi lỡ tôi nói rồi rồi xong rồi phong tôi lỡ tôi nói rồi rồi ơi hay là em ở trong cái bánh này không có đâu không có đâu trời trời trời trời trời trời trời trời trời trời trời trời mui dạ. còn non lắm ca mui không kiếm được đâu mui ơi nhưng mà thay vì bây giờ á chị kiếm em ấy thì sao chị không đi kiếm ừ. người khác đi ờ ha sao mình không đi kiếm người khác nhở <laughs> trời người ta gọi là gì dạ. non có dạ, chị em không Trời ơi Trời ơi mấy bạn ơi Mình đang mình đang gọi là đang vui mừng Bởi vì ca Camui tưởng là ca Camui không thấy mình ai về đâu bà thấy trời ơi là trời ờ, ơi không sao sam ơi sam ơi sam sam ừ, chúng ta bây giờ đã về thành một đôi rồi không sao đâu chúng ta vẫn sẽ ở mãi bên nhau sam nhé chúng ta vẫn sẽ ở mãi bên nhau sam nhé cái dạ. Thôi sống điểm nhất Trời ơi Tôi phải quay cảnh mà mua em giờ lên mất ông râu cái ông râu gọi lấy gọi là râu bốc hơi luôn rồi râu bốc hơi luôn rồi ui rồi bắt đầu luôn sắp hết giờ nha mua nha hiện tại mua còn một phút 15 giây cố lên mua ơi dạ, cái gì vậy dạ, mỗi người được 5 ừ. phút mà chị kiếm đã giờ chị lo chị vòng vòng vòng chị không lo kiếm thì chị gọi là gọi là bị ờ, thua ờ, hết thời gian rồi đúng dạ, rồi chị đuổi theo sam trong vòng có một phút thế nhiều mà thì ai biểu chị đuổi chậm quá chi rồi chị thua đáng chịu nhìn nó kia nhìn một kiểu rồi ơi chị ơi yên tâm đi chị ơi cái cái chim thắng chắc rồi cái chim thắng chắc rồi thật hả wow không làm ta em mà sẽ thử đi tìm sim Ê, cay dạ. thăm nha cay nó một cái chỗ đúng thăm luôn á Gai không, gai không? Đỉnh không, đỉnh không, đỉnh không? Ngấp đầu đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, má cái đứt cái à, Tôi à, tôi à, dạ, tôi hiện tại à, tôi tôi đang quay Camui nè bạn, tôi đang quay từ phía trên xuống tôi thấy Camui rất là cute các bạn ơi, nhưng mà lúc mà tôi biết rõ tôi nhìn đáng sợ dễ sợ luôn á. Trời ơi trời. Ủa nhưng mà cây đôi núp ở đâu vậy ta? Tôi cũng đang tò mò lắm rồi ạ. Hai tay cây đôi đi phòng em thấy đúng đúng đúng đỉnh luôn á. À, <laughs> ghê ghê ghê, mình thấy cây đôi núp đây rồi à, bạn ơi ghê ghê ghê đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh được được được được xin chia buồn Camu nha thì uh, à, Camui đã hết thời gian rồi ok vậy thì coi như là trận này thì đã có hai người giành chiến thắng đó chính là mèo Simi và Kairon ok được rồi mình sẽ uh, để điểm cho hai người đó nha lấy kim cương đi chấm điểm nào. ok mèo simi và kairon rồi ok bạn ơi thì coi như trận vừa rồi là simi và kairon thắng nè và bây giờ trận tiếp theo tôi xuân phong tôi bấm trước nè mọi người tránh ra tôi mọi người tránh ra đây ok được nè bấm nè Yes, màu xanh ơi, Hay quá, hay quá, màu xanh Thì tôi phải đi trốn tiếp rồi yeah, Ok, đến lượt ai Đến lượt ai, xem hả Màu xanh Dạ, dạ, dạ Ê, nè, nè, tôi nói mọi người biết nha Tính ra người nào bấm gọi là sâu gần cuối á, là mới là gặp nguy hiểm á Mới, mới là trúng cái màu đỏ dễ hơn đó Rồi, ok, siro màu xanh luôn Rồi Yes Ca môi màu xanh dạ, Còn cay dạ. với chị thôi Mà ơn gió lại đi cốt Dạ. ok ok cây ron với sammy nè bấm đi ok <laughs> yeah rồi ok người đến tiếp sẽ là sammy sammy sammy quay mặt cái chỗ khác ok đi trốn nào mọi người ơi ok để mình kiếm chỗ trốn coi mình sẽ trốn ở đâu bây giờ ta ờ uh, uh, chỗ nào vậy nha uh, ờ, ừ, đúng, ờ, đúng rồi trốn ở đây đi ok rồi rồi ok à, tôi uh, trốn xong rồi nha rồi xong rồi môi xong chưa? Xong rồi nha. Xong rồi. Xong rồi. Rồi xin xong chưa xin Xong rồi. Ok 3 2 1. Xong hết rồi đó, bọn tôi trốn xong hết rồi. Giờ Sam đi kiếm đi Sam ơi. Hết ờ, cái tao nhỏ Sam đâu. Ok ơi ơi ơi, tính ra bọn mình đứng ở đây bọn mình có thể thấy được Sammy luôn á cay Đúng rồi các bạn ơi. Ờ. Núp núp núp núp. Coi chừng bị ấy bây giờ. Chắc chắn mọi người sẽ quanh đây thôi tôi tôi sẽ đánh hơi được ơi cay ơi coi chừng ông ló cái mông ra ngoài người ta thấy bây giờ kìa vâng bạn yên tâm bạn yên tâm mình trốn được ừ. ủa mà sao từ nãy giờ sao chưa người... kiếm được người nào hết vậy ta sam ơi trốn rồi vậy ta từ từ không thể nào không phải đâu không phải kiếm được nha không phải mọi người trốn vào đồ đâu mà do sao nước đó sao ơi tiên nước tiếng nước có ai nhảy xuống nước vậy tôi mới mấy nghe tiếng bước qua vậy tôi tôi tôi nghĩ là ông siro quá ta chạy ông vòng em nãy giờ chạy ông vòng em nãy giờ á tao anh đèo rồi bây giờ luôn á ơi trời ơi Ủa. rồi xong rồi xong ai vậy ai vậy ai vậy đi đâu đâu không đâu rồi đâu rồi anh đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu mà đổ được đâu mà đổ được đây đây đây đây đây trời đất ơi sao ôi rồi ơi tôi đang nhìn thấy cảnh rồi là Sammy đuổi Siro mọi người ơi hơi nguy hiểm luôn á được sao mà đỡ được trời ơi quá cái gì vậy thần quá cái gì mà đô chiến thần quá cái cái cái gì mà đô rô đỉnh như vậy anh muốn đẩy anh không đẩy anh luôn ê <laughs> hello rô nè ôi cái cái cái giờ để cây múa ra để cây múa cho mọi người coi ơi hay hay là mình thấy trò này vui để mình ra mình đuổi mình đuổi bắt với chung chung với sam luôn bạn ơi sam ơi múa đây múa đây. sam ơi tôi bên đây nè sam ơi tôi bên đây nè Ui Cay đơn Trời ơi này thì múa là này thì múa hả cay Này thì múa hả cay Múa hả cay Rồi Ủa không đang múa hả Oh my god Ui cũng đang múa nè Ui Ui Ui Ui Ui Ui Chạy luôn rồi chạy luôn rồi Em đang chạy em đang chạy em đang rất cố gắng chạy em đang rất cố gắng để chạy Tâm ơi anh đây nè Tâm ơi anh đây nè Ui mày quá Mày quá mày quá mọi người Trời ơi Trung dễ sợ luôn á À đây rồi À Tích thức dịch hài á, Trời ơi trời luôn Đây Tích thức dịch hài <laughs> Sam ơi Sam còn ít thời gian lắm nha Sam Lo mà đi kiếm người khác đi Đừng tuổi rô nữa Sam rô bay màu rồi Rô bay rồi Bay màu rồi Ê nói cái trò gì bác nghĩ vui mọi người Thôi thôi thôi đừng vậy làm tôi buồn Có nghĩa là tôi tìm tệ nổi mà mọi người ra Mọi người dẫn đùa với con tim bé nhỏ của tôi vậy sao Bruh. Ok buồn thôi quá. bây giờ mình nghĩ rằng là mình nên đi núp mấy bạn ơi Mình không nên chạy vậy nữa Hồi <laughs> nãy chạy đau tim quá rồi. bạn ơi Núp ở chỗ này chắc an toàn đó Ông Phong được, được, Ông ông cái cần đứng chập tôi quăng nhau một cái là ông nằm luôn á Đúng rồi người đâu ta nơi này nên là em chỉ Sam thấy tôi rồi, rồi. Sam thấy tôi rồi các bạn ơi Tôi phải bắn không Lách không? Lách đúng không? Lách đúng không? Lách chứ sao? Lách chứ sao? Lách chứ sao? Định ông cay, định ông cay, định ông cay Định, định, định ông rô, định ông rô Múa đi bạn Đâu rồi? Định ông rô, định ông rô Đúng rồi, múa rồi, phải chạy, phải múa vô sao mà đuổi được sao mà đuổi được sao mà đuổi không? được sao mà đuổi được mọi người tôi nghe tôi tôi không biết tình hình gì xảy ra nhưng mà tôi nghe san là tôi muốn biến hình hockey và tôi ờ, gọi là uýnh phong thay san sam chuyện gì sam chuyện gì sam chuyện gì được rồi ở chỗ nào vậy xem ủa ở ngay cái chỗ mật ong nè à cái lọ mật ong rồi ca mui ca mui đâu vậy ở bên này hả à, không nhưng mà chị ở lọ khác chị ở lọ khác lọ khác lọ khác trời ơi người này nấp ở chỗ dễ lắm luôn á vậy mà Sammy vẫn không kiếm được tức quá thôi tôi hy vọng là lần này sẽ là tôi là sẽ là người đi tìm đi các bạn ơi ừ. vậy thì Camui sẽ được thêm một điểm Sim sẽ được thêm một điểm ở ờ, chết rồi Sim đang cao điểm hơn rồi ủa tôi không có điểm à quên không à, sao vui là được vui là được ok ok được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo à khỏi khỏi nói luôn giờ vô bắt đầu nè giờ ai bấm trước đi tôi bấm sau đi để tôi được đi kiếm ok Ông CEO Ủa Sao Rô bấm đầu tiên mà Rô vẫn là phải là là là, là người đi tìm vậy gì kỳ vậy Ok không sao Đi kiếm đi kiếm kiếm kiếm chỗ nấp mấy bạn ơi Nấp chỗ nào vậy Cái này là cái gì ta cái tỷ lệ mà ấn đầu tiên mà vô được cái cái bảng đỏ đó là nó rất là thấp luôn á vậy mà Đúng rồi Anh bảo tốt lắm nó mới được như vậy đó Rồi ok Ui chỗ này nấp hợp lý nè Chỗ này hợp lý nè Được được được tôi nấp ở đây Mọi người ơi mọi người nấp sắm chưa mọi người Ờ chơi tôi biết rồi Xong rồi đúng không Được rồi bây giờ tôi bấm giờ rồi nha 5 phút của Siro bắt đầu đâu Rồi ok Mọi người nên nhớ rằng là cái người đang đuổi mọi người chính là Zero Official Chứ không phải là người bình thường Trời ơi Trời ơi yeah. cái đon bị giết rồi các bạn ơi trời ơi trời ok vậy là cái đon thua rồi ok để mình xem coi uh, chỗ chỗ trốn của những người chỗ, của những người khác chỗ nào nha giờ chỗ của sam nè để mình tê bên chỗ sam cho bạn xem nha ok tê bên chỗ sam nè sam núp đâu ta ồ đỉnh đỉnh đỉnh Tiêu nè Oh my Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi hiện tại bây giờ là Rô còn à, một 1 phút 30 giây nha Rô Làm sao làm nha Rô Còn cả mui với với lại là mèo simi nè ông đi kiếm đi mười à, tính ra tôi mới vừa nói xong cái là tôi thấy camui gọi là bị đánh trước mặt tôi luôn bạn chơi bị đánh nha còn sam thôi sam đâu ra là từ nãy giờ là ừ, gọi là hay nhất là kiếm được ba người thôi mà ông rô ông kiếm được gọi là bốn người nè ổng mà kiếm năm người là ổng phá kỷ lục luôn á mọi người ba từ từ sam hơi khó nha sam nấp kỹ sao ơi nấp kỹ sam ơi mấy bạn ơi mấy bạn mấy bạn có vừa thấy cảnh gì không mấy bạn có vừa thấy cảnh gì không tôi mới vừa thấy một cảnh rất là hay luôn cố lên đâu ơi đâu còn 30 giây nha cố lên vô đen đi rồi là mò trời ơi không sao chủ chủ cho không chủ cho <laughs> diễn diễn diễn diễn diễn diễn diễn một ra khè luôn à, còn à, còn 5 giây còn 5 giây hết giờ <laughs> thôi nhưng mà không ờ, sao mê dữ tao ờ. dù gì thì dù dù gì thì rô cũng đã rất là xuất sắc khi mà kiếm được rất là nhiều người rồi ok vậy là Sam sẽ được thêm một điểm đó dạ. hay quá hay quá được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là trận tiếp theo nha mọi người nha Rồi ok bạn ơi, vừa rồi là đã có ba người kiếm rồi nè Đó chính là người ta Siro nè, Kamui nè, với lại là Simi đúng không? Hay là Sam ta? À Sam Đó, vậy là Bây giờ là chỉ còn lại mình Cairo với lại Sim thôi Ok bây giờ tôi còn để lại ở trong đây là đúng ba lá cờ thôi nè Giờ là ai xui xẻo lắm là mới mới mới phải đi kiếm nè Nhưng mà tôi ơi, ơi bạn ơi bạn ơi Tôi muốn được xui bạn xẻo ơi, hồi nãy giờ hồi nãy giờ mình chưa ấn vô cái cục này lần nào luôn á Giờ để mình ấn cho Rồi ok cam bấm đi <laughs> cái gì kỳ vậy tại sao vậy tôi trời đất ơi là trời rõ ràng á là tôi muốn tôi là người đi kiếm mà tại sao tôi vẫn không phải là người đi kiếm vậy trời ơi cay quá thôi không sao được rồi cây ơi cay lấy cây kiếm một ngàn nam nha cây lấy kiếm ngàn nam nha đưa cái kiếm đi rồi được cái kiếm nè rồi ok mọi người ơi đi trốn hồi nào cay ai cay biết hay hockey nha ok hai tay hai kiếm luôn tôi sẽ chơi lại gọi là gọi là chiêu cũ của tôi mọi người ạ tôi sẽ chơi lại chiêu cũ của tôi tôi sẽ núp lại chỗ cũ của tôi à ừ, lý hợp lý nào ta rồi xong rồi <laughs> không gì vậy được bây giờ tôi sẽ biến nhỏ này à ok bây giờ phong chuẩn bị đếm thời gian cho mình nha phong à quên quên quên quên quên mất thời gian để xíu cay ơi để xíu cay ơi quay mặt chỗ khác quay mặt chỗ khác rồi ok 5 phút của cay bắt đầu rồi ok bây giờ đi kia si siro nè ủa cái gì ủa sao vừa vô cái lại bắt được si siro vậy rồi biết gì không cái gì siro với chúng tôi nè ghê chưa ủa gì kỳ vậy sao mà tự nhiên vừa vô cái nè Ủa Chém vậy Trời ơi Cái gì đâu mà mới vừa vô Cái là cay Cay chết được hai người rồi Ai mặt kia đội hát rồi đúng không Hai nhìn nhìn nhìn nhìn vậy mà hóa ra cũng mạnh phết nha cái ơi. Ủa nhìn vậy Ủa nhìn vậy là nhìn thế nào Thì thường thấy cay chạy trâu đó mà Giờ thấy giờ Ngọc À, chắc thường Rồi, chắc thường, chắc dạ thường dạ dạ Khánh thường mình đúng không? À, được được được được. Không, chị nói Ê, ơi, nhưng mà mình nói bạn nghe rồi, nè. Sao một người đây nữa rồi? Ủa vậy? Ôi my god. Kiếm được cả mèo simi luôn kìa ghê thiệt Mà Cai ơi mình nói bạn nghe nè 30 chưa phải là Tết Bạn kiếm được ba người nhưng mà cũng chưa à. phải gọi là chiến thắng đâu Bạn phải kiếm được hết cơ Được, ok bây giờ mình sẽ đi kiếm bạn cái gì vậy ôi kỳ vậy sao kỹ mình ôi trời ơi mình có làm gì đâu nói bạn nghe nè trong cái trò chơi này là không còn tình nghĩa anh em gì nữa đâu ờ. sao nấp vậy mà cay không thấy trời ơi sao nấp vậy mà cay không thấy kìa Dạ, dạ. Cái đó, cái Rồi, rồi, rồi. Vậy vậy vậy. À, thì ra là Sam chơi lại tâm cũ của mình. Đúng rồi, à. chạy con, chạy con. Chạy con. Được, được quá, được Ủa? cái gì vậy mì nè ê trời ơi bạn ơi chắc là bây giờ mình phải đi uh, gọi là xuống dưới đánh răng rửa mặt ăn cơm sửa đi ngủ một xíu rồi chắc sáu giờ sáng mai chắc ai kiếm được mình các bạn ạ à. trời <laughs> ơi hồi nãy phong nói là phong ờ, có thể thấy được sammy ừ, tức là nó cũng sẽ gần đây thôi ơi bạn ơi lúc mà bạn đánh xong thì tôi đã chạy chỗ khác rồi á <laughs> đâu có dễ vậy đâu có dễ vậy đâu có dễ vậy đâu bạn cố lên cay ơi sắp hết thời gian rồi trời ơi lâu quá à ở đâu vậy ta sao mình không thấy vậy ta trời, trời ơi nè hết giờ hết giờ yeah, yeah. không đâu vậy à, à sao ơi cái chỗ này của phong nó lộ lắm luôn mà sao cái không thấy vậy cái à, à, à, à, mấy bạn ơi bạn có thấy mình không bạn có thấy mình không cay ơi cay tơi bơi là mình cay thấy mình à ủa đâu có trời ơi phong đang núp ở trong phong đang núp ở trong cái ly trà bạn ơi đó vậy là mình được một điểm rồi <laughs> rồi mình được thêm một điểm nữa bạn ơi bây giờ mình chỉ cần kiếm được thêm điểm nữa thôi là mình sẽ bằng simi rồi mình sẽ thắng ok cố lên cố lên cố lên cố lên phòng ơi cố lên phòng ơi rồi ok Ủa, mình không ta thua là hơn điểm mà ta mới thắng chứ đâu ra cái định nghĩa là bằng điểm là thắng ý ý là bây giờ nè anh à em nói nghe là thà mình bằng điểm á mình còn đỡ nhục hơn là mình thua con gái anh hiểu không trời trời à, ok rồi ok bạn ơi và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo thì trận này sẽ là trận giữa mình và simi rồi ok bây giờ à, tôi con trai á nhường gái bấm trước á bấm đi cái gì vậy trời ơi là mục tiêu của Phong mọi người Oh my god Trời ơi tại sao tôi là tôi muốn tôi là người đi tìm mà tại sao vẫn không được vậy trời hồi chị Không đi tìm không Nếu như mà em đi tìm là em đã không được điểm Ờ đúng đúng không em đi trốn nó có điểm ok xem ơi cuối cùng nó không à xem biến hình hết cây sao chứ xin quay mặt chỗ khác đây bà chưa biết hình hết cây kìa bà mà ấp mặt vô tường làm gì gì kìa nhỏ làm gì mình nhất quyết phải thắng được trận này cho nên là mình nghĩ rằng là thay vì bây giờ cứ núp thì mình cứ chạy đi mình nghĩ rằng simmy sẽ không bắt được mình đâu bạn ơi rồi ok đúng rồi vô nha mọi người đây là mình nghĩ thôi mình à mình nghĩ ra về một ơi ơi vậy bạn gì à. ba hai một người ta chưa trốn xong ba hai một rồi tưởng đúng cho tưởng gì chơi lúc chưa mà người ta trốn lúc mà bạn trốn người ta cho bạn thời gian trốn lúc mà người ta trốn bạn đếm bạn chơi kỳ bạn ok em nói gì đâu em đếm ngược thôi bon rồi ok tôi trốn xong rồi đó chưa ok hai rưỡi hai ba đi tìm đi bà hả Hồi nãy đếm thì ông chịu, giờ đếm thì chọi Trời ơi trời Mới Tính ra nha Tính ra cái trò này không có, không có chuyện đếm đâu bạn Cái trò này này người ta trốn xong người ta nói là ta đi trốn xong rồi Bà ngồi bà đếm bà rảnh bà đếm xong người ta chửi bà cái bà nói Cái này đi hòm nè trời ơi những con người độc ác Hôm không, mọi người Không có ai độc ác đó Sim Cái à. mặt của em, cái mặt con nhân vật của em đây là con độc ác nhất đó xem Nó không hề độc ác, hết khi là một người bạn tốt, ok tôi là kỳ nè tôi nhất quyết là tôi phải thắng các bạn ơi tôi phải thắng mọi người ơi đâu mất tiêu rồi đây đây ê, à. chơi trò với không ơi ừ. hỏi anh em ơi hay bây giờ bọn mình làm chiến thần với nhau đi được không dạ. Dạ. Dạ. được một hai ba tiến lên sim ơi bên đây nè bên đây nè dĩ cay dĩ cay dĩ cay dĩ cay dĩ cay <laughs> Đi vòng vòng, chạy vòng ơi, chạy vòng ơi. Chạy vòng. Chơi trò mạo hiểm hả? Chơi trò mạo hiểm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chơi trò mạo hiểm nè. Đi trốn rồi. ông Phong ở đây nè, Phong ở đây nè. Cái gì mà Phong ở đây ờ. nè mà ông đâu có xe bên gì vậy? Ông ơi, xe bên gì? Ông đâu có xe bên gì? ông nói với shipper gì vậy ông nói với shipper gì vậy cái thì bạn bảo bạn đang muốn chơi trò mạo hiểm mà mình nhưng mà đâu phải là bạn khai ra là mình đang ở đây trời trời bạn bạn thấy trò này đủ mạo hiểm chưa mạo hiểm quá mất rồi đó tôi đang rung muốn chết ông nội ơi chạy đi ơi <laughs> cay đang nghe mất một phải gì cay đâu có đâu ấy da sao không trời ơi là người luôn Slim ơi đi kiếm người khác đi bạn cứ đuổi mình từ đây đến hết giờ cũng vậy thôi mọi người sẽ được cộng điểm đó Slim ừ. ơi cố lên Slim ơi đố bạn bắt được mình đố bạn bắt được mình tôi đã nói mà mấy ông tôi là kỳ này là tôi chơi đập cái Slim ơi đập cái bánh kem Slim ơi ơi nè không có chơi đập bánh kem dạ, nha dạ. tôi chắc chắn các dạ, bạn sẽ không bắt được tôi không đập nha tính ra hồi nãy là Sammy chơi đập là Sammy ăn gian rồi đó ờ nãy Sam chơi đập kìa Sam chơi ăn gian Sam biết gì đâu Sam Sam Sam Ủa sao em mới vừa thấy Simi lắc cái Simi lại gần em vậy mọi người <laughs> Gì kỳ vậy Gì kỳ vậy Tác dụng của việc lắc game các bạn Bây giờ không thể ra làm chiến thần ờ, Rồi ơi ra đây phụ em rồi ơi Một mình em không có nào chống chọi lại được Một mình em không có nào chống chọi được Rồi ơi đừng chạy vòng nó không ơi ơi một mình em không thể nào chống chọi được thôi sợ em sợ quá rồi đây cuối em sợ quá rồi em sợ quá rồi cứu em rồi em sợ em sợ quá rồi em sợ quá em sợ em sợ em sợ rồi à, chạy chạy rồi rồi rồi chạy Mai dạ, dạ. Hân <laughs> Hát cái gì vậy Phong <laughs> Em đuổi luôn, đúng rồi Đuổi thế nào được, đuổi thế nào được à! Cười à, à, à. ơi cười Đuổi không được đâu, đuổi không được đâu, đừng đuổi nữa tiếng la của Phong không nè Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa, không đuổi Phong ơi, muốn nghe tiếng mọi người thầy Không đuổi được đâu, đừng đuổi được Lại là cái bánh kem đó, lại là cái bánh kem đó Tôi chơi trò cũ thôi, chơi trò cũ thôi, gì đâu <laughs> cố lên phong ơi cố lên cố lên sắp hết giờ phong ơi con còn còn mấy phút rồi không ơi cố lên phong ơi <laughs> ờ, còn mấy phút rồi mấy phút có lâu lắm em mấy phút có lâu lắm dạ. cố lên phong ơi cố lên phong ơi cố lên phong ơi cố lên cố lên phong ơi phong ơi phong sẽ làm được mà phong con sẽ làm con <laughs> sẽ làm Mọi người bản thân Ngọc mà tôi muốn mệt luôn mọi người Mọi người có ai quay cam quay cam cái cảnh này giúp tôi cái tôi đen chạy tôi đang chạy hết sức mình đây mọi người tôi đứng đây à, tôi à? đứng đây mà tôi vẫn gọi là nhàn hạ bãi mọi người à. À. cứu tôi ra cứu tôi ra cảm thấy thế giới này à, thật là bình yên Mui ơi Mui ơi em Không em, em, em thế giới của chị đang rất bình yên Em đừng gọi chị Em Mui ơi. mới nói đường này là vì ai <laughs> Mui ơi Mui ơi Mui ơi Tiếc ơi Ôi đưa cho em không cầm đi kiếm một đam chết thì phải Ủa? Đúng rồi. Anh em cầm cầm lồng kiếm rồi. Trời bạn, trời bạn cái này là tại bạn oh chứ không phải tại mình này hiểu không? Ờ, bọn đó đã gặp ông chết rồi đó chân Tại rồi Tại mình <laughs> Hết giờ Hết giờ Yeah Mình cầm lộ kéo mà oh, Yeah Không không mình sống hay là đã chết rồi Còn sống à. còn sống Trời ơi mừng quá Ủa sao lại sao lại có hai à? loại kiếm vậy uh. Xin chúc mừng Sido được thêm một điểm Mui được thêm một điểm à, phong được thêm một điểm và sam được thêm một điểm trời ơi bằng rồi bằng rồi bằng rồi bằng rồi bằng rồi quá trời ơi quá à, bây giờ nè sẽ đến cái trò tiếp theo mới căng thẳng nè tôi sẽ là người đi kiếm cuối cùng mấy bạn ơi coi như tôi xác định là tôi không thắng được á cho nên tôi sẽ giúp cho hội anh em thắng với lại nói thế thôi chắc okay. gì phong đã bắt được mà trời ơi okay. đi gáy đi cay ơi mình làm gián điệp cay ơi được anh ơi được được mọi người ừ. mọi người hỏi anh em coi hội chị em ở đâu chỉ tôi để chiến thắng thì thắng ừ. ôi cảm ơn à. em đứng kế anh à sao mà nha ừ. xong hết ờ, chưa dạ. rồi ok tôi đi kiếm nha ok rồi 5 phút của phong cần bắt đầu rồi tôi đi kiếm đây tôi đi kiếm đây à. mọi người ơi đừng có nha nói là gián điệp chứ thật ra ông có biết hộ chị em ở đâu đâu mà dán ừ, không biết đâu <laughs> cái đấy gì mà cái gì mà coi thật ra là anh biết sao bắt đâu nè nhưng mà chỗ đó em quen thuộc lắm nên là anh không chỉ không không chỗ đó em quen thuộc lắm Dông rô nói chi tí tôi quánh rô nè Em bị kiếm là em tự quánh anh đầu tiên nha à... Nói chuyện Em vô gì à, Không thấy gì hết trơn á Không thấy gì hết trơn á Tự nhiên không thấy gì hết trơn Không lấy gì hết Không thấy gì hết Ủa gì Lành lành ở không ai thấy là sao Cai ơi Cai phải trốn cái chỗ của anh mới là hợp lý nè Cai Em nhìn lên trên đi Trời giết lô trời Em mà núp ở đây là đúng bài luôn á Ồ giết gồ núp chỗ này trời không kiếm được luôn á Ồ, cái bát súp này ngon quá nè Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ok Ủa? không em đang ăn bát súp ngoài đời em đang ăn bát súp ngoài đời em đang ăn súp uh, miso ra, ok bát súp đúng không để mình lại mình quách súp cho coi nè wait a minute oh ờ, bát súp hmm. bát à? ờ. súp bro Quá súp nào súp ngon quá ừ. ui <laughs> trời ơi bạn ơi sammy nằm mà sammy thò cái chân ra ngoài ui, <laughs> ui. nằm mà nằm thò cái chân ra ngoài sao ơi trận này quá ê trận này cancel nha tôi cảm giác thật là bất công cho sam nha mọi người rồi được rồi coi như là sam trốn lại đi phong kiếm lại luôn phong là quân tử ờ, à sam dạ, dạ, dễ sợ luôn á trời mấy ông nội nè trốn kìa tôi thấy ông rồi đó nhìn thấy ghét không đứng đây <laughs> để tôi qua em có công nhận không cái chỗ này mà cai trốn hết nước chấm luôn đúng không ờ không nhận ôi cái chỗ đó mà cay trốn hết nước chấm luôn á hồi nãy à, chị chọn à à, à, à, thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi ai vậy ai vậy ai vậy thấy rồi thấy rồi sao sammy đúc kiểu gì vậy sao rồi chạy làm sao mà được chạy làm sao mà được chứ phong? chạy làm sao mà được chứ phong hả sam chơi à. gì vậy cây cái dây cây nè <laughs> oh my god nhớ của tôi thì Phong đã bảo rằng hay là không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy gì hết. Để Sam thắng đi như thế này sao? Thì ra đây là lý do Sam thắng mọi người. Trời ơi, anh em nó lù lù đây không thấy gì hết trơn, bị màu á. Không thấy gì hết, không thấy gì hết, tôi đâu có thấy gì đâu. Cay thật sự à, người ta không thấy người ta bảo không thấy rồi sao giờ đúng ừ, rồi sao giờ không thấy người ta bảo không thấy thôi vậy chịu rồi mọi lẽ là công bằng cái hội chị em mọi người yên tâm yên tâm là là là phong không thể làm một thấy cam mui được yên tâm Me <laughs> too Mui tàng hình vậy <laughs> Từ nãy tôi ngứa tay lắm á mấy ông Tôi ngứa tay lắm mà tôi không muốn đánh <laughs> Tôi ngứa tay lắm Tôi ngứa tay lắm Tôi ngứa tay lắm rồi Ngứa thì phải gãi ra Phong ơi Rồi xong 30 giây cuối cùng cay ơi, nghĩa lên chạy đi cay ơi Sao chạy? Ủa, anh em mà Phóng tay là boss, phóng tay là boss em Tôi giết hết, tôi giết hết, tôi giết hết Phóng tay là boss em mọi người gian là Tôi giết hết, tôi giết hết Tôi cay quá, 30 giây cuối cùng 30 giây cuối cùng tôi giết hết rồi ok Tôi chấp nhận Tôi chấp nhận tôi thua luôn, tôi chấp nhận tôi thua luôn Tôi nghe gãy tôi cay tôi giết hết Ok bạn ơi, coi như là coi như là video hôm nay hội chị em thắng rồi được chưa kết thúc video tại đây hẹn lại các bạn ở video sau được được được được được được được tạm biệt tôi cay quá à. tạm biệt bye bye không chơi nữa Hello team, hello team